Xin chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các video của GS TV Và tôi là Phạm Đức chủ biên tập của video này Và ngày hôm nay chúng tôi xin ờ, nói về ờ, một tỉnh cũng sẽ dự định lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 Đó chính là tỉnh Hà Nam Và đây chính là trong cái nội dung của bài báo này là mục tiêu đầu tiên là nói về tình hình ờ, Hà Nam hiện nay ra sao về tình hình cơ bản thì đã hoàn thành ờ, mức các chỉ chủ yếu về ờ, phát triển kinh tế và xã hội và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm là đạt được 10,1% và quy mô kinh tế năm 2020 ước đạt gần 40.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015. trong ờ, cơ cấu kinh tế công nghiệp ấy thì xây dựng chiếm 63%, dịch vụ chiếm 27% và nông ờ, lâm nghiệp thủy sản chiếm còn 9,5%. Ờ, còn Hà Nam thì nằm trong thuộc top các tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI. Và tổng thu trong năm năm 2016-2020 đạt 38.337 tỷ đồng, gấp 2,8 lần giai đoạn 2011 2015 và tăng bình quân là 23,6% một năm. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 10.000 tỷ đồng, thu nội địa khoảng 8.300 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 1.700 tỷ đồng và thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đến năm 2020 đạt 66,6 tỷ triệu đồng. Thì đến nay thì toàn bộ tỉnh 6 trên 6 huyện, thành phố, thị xã đều đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đó. Và Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu là đến năm 2025 đưa Hà Nam trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10% tự cân đối ngân sách. GRDP thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức trung bình chung của cả nước Đến năm 2030 thì là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP trong top đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ và có điều tiết ngân sách về trung ương. GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Và đặc biệt là đến năm 2035 đưa Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Như vậy là chúng ta sẽ cùng nhiên xem Hà Nam về thông tin chính về thông tin chính của tỉnh ở đây gồm có một thành phố một thị xã và bốn huyện có 6 huyện tất cả và có dân số là 861,9 km vuông với dân số là 152.800 người. Đó. 152.800 người. Gồm có các đơn vị hành chính là Phủ Lý, Duy Tiên, Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm. Đấy. Gồm có 6 đơn vị hành chính tất cả bây giờ chúng ta sẽ cùng vào đơn vị từng đơn vị hành chính một chúng ta sẽ vào Google Maps bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem Hà Nam Hà Nam Đây, đây là toàn bộ diện tích của tỉnh Hà Nam Tiếp giáp với Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Hưng Yên Thái Bình Nam Định Ninh Bình ở phía Tây là có chùa Tam Trúc nổi tiếng rất nổi tiếng đây là có thành phố Phủ Lý đây là chùa Bà Đanh gọi là vắng như chùa Bà Đanh nằm ở huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam đấy thành phố Phủ Lý đầu tiên là chúng ta sẽ cùng vào đơn vị trí đầu tiên thành phố Phủ Lý đầu tiên bây giờ sẽ cùng vào cái đơn vị đầu tiên thành phố phủ lý đây là thành phố này có 11 phường và 10 xã là đô thị loại 2 dân số 162.000 người chúng ta hãy cùng nhìn vào bên trong sơ đồ của thành phố phủ lý đây đây là toàn bộ khu vực trung tâm của thành phố Phủ Lý này quy hoạch ờ, rất là bài bản có con sông đáy ở đây Đấy. có rất nhiều chung cư nơi lại có con đường ờ, cao tốc đường cao tốc ừ, Hà Nội Ninh Bình đấy nó chạy qua đấy đây có đường 494 đi ờ, đường 494 kéo dài và đi thẳng ờ, Hà Huy tập và đi sang uh, Ninh đi sang uh, Thái Bình này còn ở đây là có nhà máy xi măng Bút Sơn và đô thị này chỉ đối đô thị loại 2 thôi và khu vực nhà cao tầng cũng ở đây cũng khá là nhiều đây là khách sạn có siêu thị điện máy có cửa hàng tòa nhà Viettel Hà Nam đây là có sân vận động tỉnh Hà Nam đây đấy bây giờ chúng ta sẽ đến với đơn vị tiếp theo thị xã Duy Tiên cũng tiếp giáp với thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam thị xã Duy Tiên đây gồm có thị xã Đồng Đồng Văn này thị trấn Đồng Văn là nằm ở chỗ này này đó có thị trấn Đồng Văn nó nằm ở đây đấy thị trấn Đồng Văn Đó, thị trấn Đồng Văn thị xã Duy Tiên chúng ta nhìn thấy đây là có thị xã nó vừa mới thành lập thôi nó thì nó bây giờ nó cũng khá là nông thôn quá nó vẫn còn nông thôn bây giờ đến tiếp theo là đến thị chúng ta sẽ vào huyện tiếp theo sẽ là huyện Lý Nhân huyện Lý Nhân nơi có đây là thị trấn Vĩnh Trụ của huyện này đây là trung tâm của huyện đây là huyện uh, ờ, nông thôn khá là nhiều nông thôn thì rất nhiều luôn đường tỉnh 971 ờ, đấy đây là nơi có tiếp giáp với uh, tỉnh Hưng Yên đây là có sông Châu Giang đi qua sông Châu Giang đi qua và ở đây là có tiếp giáp với sông Hồng sông Hồng Lý Nhân Hà Nam nơi tiếp giáp ở đây chỉ có thông qua một cái cây cầu không biết là thực sự đây không biết là đây là tỉnh lộ gì và cái điểm này cũng khá là nông thôn khá nhiều nhiều đồng ruộng nhiều lắm tiếp theo là đến huyện Bình Lục giờ là đến huyện Bình Lục của tỉnh Hà Nam thị trấn Bình Lục ở đây thị trấn của huyện này là thị trấn Bình Mỹ thị trấn Bình Mỹ đây là thị trấn Bình Mỹ đây và quy hoạch nhìn ờ, chung là có vẻ khá là đẹp hơn so với cái huyện Lý Nhân chúng ta vừa mới xem Đó. Đấy, rất nhiều nhà cửa ở đây bởi vì đây nó nằm trên đường quốc lộ lớn quốc lộ 21B đi uh, Nam Định 21A đi Nam Định này. đây là huyện Bình Lục cơ sở hạ tầng khá là đầy đủ mà điểm kết nối giữa các xã thì cũng khá là nhiều lông thôn cũng khá là nhiều đồng ruộng so ờ, nếu nối so với cái đường liên thôn và kết nối các xã này không nhiều lắm chúng ta sẽ còn đến với huyện Thanh Liêm huyện Thanh Liêm của tỉnh Hà Nam ở đây là có thị trấn uh, trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm thì nằm ở trung tâm hành chính Thanh Liêm có thị trấn tạm thị trấn mới thành lập thôi chứ chưa có thì đây đây là xã Thanh Liêm thực ra là Thanh Liêm ở đây cũng là một xã nhưng mà thực ra là cái này thì nó là nơi chưa thành lập thị trấn nào ở đây cả và nông thôn hoang hóa rất nhiều và huyện cuối cùng chúng ta nói đến huyện Kim Bảng Kim Bảng ở đây là có thị trấn Quế và Kim Bảng ở đây có hai thị trấn có thị trấn Quế có thị trấn Quế và thị trấn Ba Sao chùa Tam Trúc đây là trung tâm thị trấn này quy hoạch cũng rất là đẹp hơn cả huyện Thanh Liêm và chúng ta có thể nhìn thấy qua cái này huyện Kim Bảng nhìn trông rất là khá là hình tráng hơn so với cái kia đây có rất nhiều con đường đi qua đây cái trung tâm y tế bây giờ chúng ta nói đến thị trấn ba sao đây thị trấn ba sao là ở chùa Tam Trúc đây chúng ta cho xem review chùa Tam Trúc nha cũng rất là đẹp đấy cái khu vực này đây là cái khu vực rất là nổi tiếng mà khi nói đến ờ, Hà Nam thì phải nói đến cái khu vực này một lần rồi đây là có thị trấn đây là thị trấn ba sao nằm ở ngay đằng sau cái hồ ờ, Tam Trúc này thị trấn ba sao này cũng rất nhiều nhà nghỉ khách sạn nhà hàng đó và đó là một phần chi tiết và thông tin về tỉnh Hà Nam có 6 đơn vị hành chính thôi cho nên chúng ta vẫn biết đến tỉnh này ừ, nông thôn khá nhiều mà vào sao phải đến tận năm 2035 mới lên trực thuộc trung ương là phải đấy còn bây giờ chúng tôi xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau thân ái chào tạm biệt các bạn